Vâng, ờ, tất cả anh em chúng ta có thể thấy là khi uh, khi tôi cắt thì những cái miếng DC rất là mỏng đấy, thì sẽ tự động uh, trượt xuống như thế này đấy thì sẽ rất là an toàn cho cái dòng sản phẩm uh, uh, có những cái máng trượt DC như thế này Vâng, ờ, tất cả anh em chúng ta có thể thấy là khi uh, khi tôi cắt thì những cái miếng đề c rất là mỏng thì sẽ tự động uh, trượt xuống như thế này đấy thì sẽ rất là an toàn cho cái dòng sản phẩm uh, có những cái máng trượt đề c như thế này thì uh, tất cả anh em chúng ta có thể nhìn thấy đây chính là cái thành phẩm uh, cắt nhôm pha chính hãng Quảng Đông dày Hai ly đấy rất là sắc ngọt đấy, cái sản phẩm này của chúng tôi uh, là chuyên để dùng cho cắt nhôm Siva pha nên là rất là chất lượng và rất là ổn định về cái vấn đề góc cắt và mặt cắt à, về vấn đề mặt cắt chúng tôi sẽ bảo hành về cái vấn đề lưỡi đó là 6 năm 6 tháng à, về cái vấn đề mặt cắt không bị à, bao viên nổi nhôm hay mót nhôm thì chúng tôi sẽ đổi à, cho tất cả quý khách hàng à, làm một cặp lưỡi mới Dạ vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn khán giả kính Chào mừng toàn thể anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Máy cắt nhôm CNC Đây là một kênh chuyên cung cấp về tất cả các dòng sản phẩm máy làm cửa nhôm cửa nhựa đi tìm bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay Ngoài ra thì à, kênh này còn hỗ trợ cho tất cả các anh chị và các bạn xử lý những tình trạng của máy trong quá trình vận hành và sử dụng và ngày hôm nay thì ở trên thị trường đang có rất là nhiều những dòng máy làm về tổn thương và nhựa khác nhau thì để đảm bảo cái nhu cầu sử dụng cũng như là mức phù hợp với lại vốn đầu tư vốn lượng công việc uh, của từng cơ sở khác nhau thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với tất cả anh chị và các bạn một dòng máy cắt nhôm hai đầu 05S thế hệ mới nhất của tháng 5 năm 2020 thế dòng máy cắt nhôm hai đầu 05S này thì sẽ đáp ứng được cho anh chị các bạn với mức vốn đầu tư ít và phù hợp với tất cả những cơ sở sản xuất của chúng công nghiệp là vừa và nhỏ và ngay sau đây thì à, tôi sẽ cùng với tất cả anh chị và các bạn đi sâu và chi tiết tổng thể à, từng à, bộ phận máy để anh chị và bạn có thể là được rõ hơn Dạ vâng. Và trước mặt anh chị và các bạn đây thì nó là thiết kế là hai đầu máy. Đầu máy số 1 là đầu máy cố định, đầu máy số 2 đầu máy di chuyển. Đấy. Và đầu máy số 2 di chuyển thì sẽ được di chuyển trên cái đường dây. Đường dây khi đặt khi 32 biệt của thân máy không tên đó và khi chúng ta di chuyển đến kích thước xong thì thay vì chúng ta hệ thống chốt bằng tay đấy thay vì anh chị anh chị anh chị và bạn chốt bằng tay như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng đến đường dây bị chảy trước làm di chuyển rất là khó thì anh chị có thể có hệ thống chốt bằng hơi như này đấy chốt hơi chúng ta sẽ chốt và khóa đầu máy nó sẽ chắc chắn và an toàn hơn sẽ không có bị uh, chảy xước đường dây và chúng ta di chuyển lâu dài sẽ ổn định và độ bền nó sẽ cao hơn rất là nhiều và đối với thiết kế dòng 05S cải tiến phiên bản mới này của chúng tôi thì uh, như tôi cũng đã nói thì là sẽ cắt được hai góc 45 và 90 và đối với góc uh, ờ, 45 độ thì anh chị có thể thấy này thì uh, máy sẽ chuyển góc rất là êm ái và nhẹ nhàng và hoạt động hoàn toàn bằng bê tông và cái điều đặc biệt đó là đối với các máy cắt nhôm hai đầu 05S này của chúng tôi thì sẽ được thiết kế là máng trượt DC với góc 45 độ thì khi chúng ta cắt sẽ tự động trượt xuống và đi ra ngoài nó rất an toàn không giống như những dòng thông thường à, hay là một số những dòng rẻ tiền thì khi cắt đối với góc 45 độ thì nó sẽ không có bán chuẩn đề C thì rất hay bị văng à, bắn đề C rất nguy hiểm đấy đấy là sự cải tiến mới hoàn toàn trên mỗi một đầu máy thì sẽ được bố trí và thiết kế đó là hai vòi phun dầu nắm mát sẽ được thiết kế là khi chúng ta cắt tự động vòi phun dầu tự động vào trong mình khi chúng ta cắt thì ờ, vòi phun dầu sẽ tự động phun ra Đấy, cái nước làm mát sẽ tự động phun ra bảo vệ cho nước cắt không bị han gì đấy thứ hai là bảo vệ cho cái nữ cắt nó được uh, mặt cắt trên cái sắt mặt cắt sẽ sắt mịn đấy không bị bao viêm đấy nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều và cái sản phẩm tạo ra của chúng ta sẽ khít hơn đấy Dạ vâng, đây là bảng điều khiển của máy thì uh, ờ, như ờ, máy sẽ hoạt động là đó là góc 45 độ. Đây là góc 90 độ này. Đây là chúng ta chuyển góc, lựa chọn đầu máy của đầu máy số 1, lựa chọn đầu máy của đầu máy số 2. Đây là chúng ta lựa chọn nút à, điều khiển lựa chọn góc độ cắt à, đầu máy hoạt động đầu máy trái đầu máy phải hay là chúng ta có thể là hoạt động song song cả hai đầu máy cùng một lúc đấy đây là nút kẹp piston này đấy nút khởi động motor này dừng motor là cắt này và đây là nút là nút dừng khẩn cấp khi có sự cố chúng ta hãy ấn xuống thì tất cả các hoạt động của máy thì sẽ không hoạt động đấy chúng ta bật bật lên thì đèn này sẽ sáng đấy và cái bảng điều khiển này thì được thiết kế trên một miếng vừa rất là sáng bóng sạch đấy chúng ta vận hành sử dụng nó dễ dễ dàng hơn không bị phai mờ đấy, các cái chữ này không bị phai mờ đấy cái độ bền độ ổn định của nó sẽ cao hơn rất là nhiều à, dạ vâng với đối, đối với con máy cắt nhôm hai đầu 05S này của chúng tôi thì cải tiến khác biệt hoàn toàn đó là anh chị có thể thấy này thân bệ thân bệ của nó thì nó sẽ lớn hơn đấy chiều rộng nó rộng hơn và chiều cao cũng rộng cao hơn rất là nhiều đảm bảo cho anh chị và các bạn là tổng thể cái chiều ờ, con máy này thì trọng lượng của nó rất là nặng và khi chúng ta vận hành sử dụng thì nó sẽ không bị rung không bị nắp nó đảm bảo là cái độ bền cái góc cắt tạo ra sẽ chuẩn hơn rất là nhiều cái thứ hai cái ổn định về vấn đề là không bị rung không bị nắp đấy và góc cắt chúng ta sẽ đẹp hơn vâng và đây là tổng thể được thiết kế ở phía sau đầu máy thì được thiết kế rất là gọn gàng đấy với là cột nắp chụp rất là gọn gàng đấy, nắp chụp từ lên xuống thứ hai là thiết kế là các piston này máy máy thì sẽ được thiết kế là ba piston hai piston là đẩy chúng ta vào một piston dầu và một piston hơi để hỗ trợ cho nhau khi đẩy chúng ta vào nó sẽ tính ra đều hơn không bị giật đấy đến tiếp đi Dạ vâng, và đây là hệ thống piston chuyển góc này Thì à, đối với các máy cắt nhôm hai đầu không 05S này thì sẽ được thiết kế nó piston chuyển góc thì sẽ được bố trí làm một gọn ở phía bên trong này Đấy, thì chúng ta chuyển góc rất là êm ái và nhẹ nhàng Để giúp cho đầu máy chuyển góc sẽ được êm hơn Đấy, không bị giật và chuyển góc rất là đều Đó. đây là hệ thống bình dầu của máy thì máy sẽ được à, thiết kế can dầu rất là kín khi chúng ta vận hành thì à, cái trên mỗi cái đầu dây á, của chúng tôi á, thì sẽ có một cái à, chốc chốc nón này Đấy, sẽ có màng lọc bảo vệ khi chúng ta phun dầu nó mát ra thì nó sẽ không bị tắt làm hỏng tắt cái cái dây dầu này thì sẽ bị nghẹt cái vòi phun dầu thì sẽ giúp cho chúng ta phun dầu nó đều hơn và rất dễ ổn định hơn rất là nhiều Dạ vâng và đây là hệ thống tủ điện của máy này Trên mỗi một tủ điện thì sẽ có một cái à, đèn chiếu sáng để cảnh báo khi chúng ta vận hành thì đèn chiếu sáng thì sẽ giúp cho những người xung quanh sẽ biết được là sẽ ừ, tránh xa để an toàn hơn rất nhiều và hệ thống tủ điện hệ thống tủ điện thì sẽ được thiết kế rất là gọn gàng thẩm mỹ à, sẽ gồm có một cục chống nước pha này để giúp cho chúng ta khi vận hành khi chúng ta nắp đầu điện bao pha thì lưỡi sẽ không bị quay ngược làm à, hỏng me hay là gây lưỡi à, sẽ có một áp tòng này một cầu chì này đây là hai cục uh, cục hút đấy sẽ ờ, giúp tách biệt riêng cho mỗi một đầu máy sẽ đảm bảo an toàn và ổn định hơn rất là nhiều và cái hệ thống ờ, van hơi và van điện sẽ tách biệt riêng thì sẽ đảm bảo cái sự ổn định và chúng ta sẽ vận hành sẽ không bị gọi là nhiễm từ nhiễm điện đấy tuổi thọ nó sẽ cao hơn à, dạ vâng và vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho tất cả anh chị và bạn tổng thể cũng như là chi tiết và vận hành nét chi tiết máy vẫn theo hai đầu với bản là 05m thế hệ đời mới nhất của tháng 5 năm 2020 của công ty cổ phần xuất khẩu Master Việt Nam và mọi chi tiết thì anh chị và các bạn anh liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình liên hệ với lại em cản 0936 497 456 hoặc đến một trong hai cơ sở gần nhất khu vực phía Bắc bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội khu vực miền Nam là gần công viên Suối Tiên để được xem và test máy trực tiếp ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp đầy đủ tất cả những sản phẩm khác như từ máy cắt nhôm hai đầu 06, 08, 09 hay là máy thay đố đồ dập hành lý văn quá và một lần nữa thì xin à, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt trên thời gian theo dõi cũng như là đăng ký kênh video máy cắt nhôm CNC của em Khải còn lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại